Anh ngần ngơ cưng mơ, Đó chỉ là giấc mơ Anh ngần ngơ cưng mơ Như đang ngất ngay trong giấc mơ Tận ngần nào em Dịu đắm chìm Phút trong viết tương tư gieo nên thơ Anh ngần ngơ cưng mơ, Đó chỉ là giấc mơ Anh ngần ngơ cưng mơ Như đang ngất ngay trong giấc mơ Tận ngần nào em Dịu đắm chìm Phút trong viết tương tư gieo nên thơ cứ từ từ bài hát sẽ được ra mắt tất cả mọi người vào lúc 8 giờ tối ngày mùng 5 tháng 7 nhớ ủng hộ thật nhiều cho có chắc yêu là đây nha xin chào bạn hẹn gặp lại